Em à, tôi Nhân Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Đây là em sẽ kiểm tra ổ ong này xem là cái cầu ong nào là đông quân em lấy cầu em đi bán cho, cho ổ ong à, mới các bạn nhé Ổ đông quân em lấy cái lấy con nhá Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhá Đây kiểm tra xem à, cái ổ này xem là cái cầu nào đông quân để bán Giờ đã bán mấy xị, ba xị hay mấy xị Coi cầu thì coi cầu các bạn nhá Ui giời, đông thế một hai năm cầu nữa nè Hả? ổ năm cầu khiếp nhỉ ổ đây đông quân các bạn này rất đông quân nhé Nguyễn ơi nó bán năm xịu bán một cầu năm xịu có được không năm xịu cả mắt ôi con thằn ăn rồi thằn ăn bên đây này thằn ăn bên đây đó đấy cái gì sâu đấy sàn ăn một con đấy xong rồi sàn ăn bò lên đấy được à, đứng sai nhá một đây anh kiểm tra xem cái ổ nào mà nhiều ờ, nhiều con nhộng các bạn nhé nhiều con nhộng con ấy để mang bán cho cái ổ nhà bên kia đây bán bán nắp ngoài các bạn nhé bán ngoài nó cũng khiếp này ổ đây đông quân thiệt ổ đây đúng ra là để lên mặt chứ không có đúng ra tách đàn được rồi các bạn nhé bán cho loạn một cầu mà nó coi cầu nó bán nó biết không thôi à ôi Đây, anh đang lấy xem anh kiểm tra lại các bạn nhé kiểm tra xem ở cầu nào đông quân thì anh à, anh lấy bán cho à, cái ổ bên kia em vừa đi bắt về các bạn nhé em vừa chia sẻ video khách phát một cái trực tiếp trên kênh Tony Tiến các bạn nhé là bắt à, ong mật tại à, mái nhà các bạn nhé đây em sẽ đứng vào gần đây cho quý anh chị xem ạ mật loãng mật à, cũng có mật mà chưa đầy chưa bịt Quân có không? Cái này có quân mấy đó Ông được một số thôi Mật có nhưng mà mật mà đợt này nắng chưa chưa được nhiều các bạn nhé Có đấy mà chưa đầy Chưa bít Mới được nửa thôi Mật, mật mới được một nửa thôi nên là kiểm tra xem là cái cầu nào mà đẹp ờ, quân nhiều các bạn nhé anh sẽ bán nó từ tùy theo từ hai xị đến ba xị các bạn nhé một cầu vì trong đây là lượng mật có rồi các bạn nhé chứ không phải là bán quý ờ, chị đừng so bì lại bán cả ổ bán cầu nhưng mà trong đây là nó có mật rồi mình có được ờ, gần chay mật rồi nó giá trị nó khác đi ạ đừng nửa chay mật không mỗi cầu phải được nửa chay mật rồi nhỉ nửa chay mật cũng khoảng tầm hai ba trăm này các bạn nhé hai trăm rồi Nút pin pin gần hết này đây à, đang à, kiểm tra anh đang kiểm tra dần các bạn nhé kiểm tra được đi này để lấy một cầu ạ đấy quân nhiều đấy không ổ đấy quân được đấy không hả anh chưa cái ổ đấy được xem có chúa trong không không làm quặng rũ con chúa nó bể trứng là mệt trước khi lấy cầu anh em à, anh nhớ để ý cho em với con chúa nhé con chúa mà quý anh chị mà để vậy mà rũ mạnh quá nó, nó, nó đang chú non mà nó sợ dập cái buồng trứng nó đẻ là hư con chúa của mình nhé anh em à, làm lấy cái rũ cầu thì chúng ta phải nhìn xem có chúa trong nó không nhá có chúa chúng ta nhẹ nhàng để cho chúa sang cái à, cầu bên khác ạ nên anh em hết sức à, cẩn thận cho em cái con ong chúa mình phải nhìn cái chúa là mình anh kiểm tra cầu không lấy cầu đó À, ờ, anh kiểm tra xem cầu đấy nó được rồi mà không có thì phải anh phải lấy nhá các anh em nhớ cho em cái kiểm tra trước mắt kiểm tra mình nhất nên là phải kiểm tra con chúa nhé mà mình rũ ong xuống được ạ chứ đừng à, đừng thấy chúa mà chúng ta rũ rũ ong xuống con chúa nhé à, nó mạnh xuống rất mạnh xuống sợ nếu cái cái buồng trứng nó bị à, bị dập nó bể các bạn nhé mật ổ nào cũng đông quân hết cầu nào cũng đông quân quên hai cầu có hai cầu cầu nào cũng đông quân các bạn nhé anh kiểm tra tất cả đây là năm cầu các bạn ổ năm cầu năm cầu ổ này em nói nhưng mà giờ tạm thời quay quay cũng khoảng được tầm được hai chai các bạn ạ hai chai bảy nhé khoảng tầm một lít lít tư lít rưỡi mà không nên quay các bạn ạ để cho đề già mật mới quay nhé em lâu rồi hôm nay bắt đầu hai tuần ờ, gần hai tuần em trở lại à, với ong các bạn nhé vì thời gian vừa rồi là ong nó không có nằm mật mà em chưa kiểm tra được hôm nay tiện đi bắt thì bọn em kiểm tra và